hắn về nơi xứ quảng thăm người em phố hội sông thu bồn còn nước lững lờ trôi đường chùa cao mưa buồn giăng ngập lối rừng thông xanh mưa thắm nước bờ thương nhớ nhiều người em yêu xứ quảng là môi hồng suối tóc xõa ngang vai bờ mi cao nhấp nhô thuyền cửa đại sóng giác dào vang vọng tiếng thông